đầu tiên chúng ta cần phải hiểu khi chúng ta nói chuyện một cách chậm chạp thì nó sẽ gây ra những cái hạn chế gì trong cuộc sống của chúng ta mối quan hệ của chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện chậm thì càng ngày nó sẽ khiến chúng ta trở thành một cái người bị bí từ khó nói và bế tắc ngôn từ thứ hai nó sẽ khiến cho chúng ta làm sao ạ à? khả năng diễn đạt sẽ rất kém người nào hoạt ngôn thì khả năng diễn đạt của họ rất tốt thứ ba khi nói chuyện chậm thì sao ạ à? cái trường năng lượng của chúng ta rất là thấp các anh chị sẽ thấy những người nào nói chuyện sao ạ à? nhanh thì tốc độ của họ nó sẽ được nâng cao và cái năng lượng của họ sẽ rất là cao và khi đó họ có một cái nhiệt huyết các anh chị sẽ thấy nói nhanh thì nhiệt huyết hơn còn nói chậm từ từ thì cái năng lượng và cái nhiệt huyết rất là thấp và đối với những người mà sao ạ à, nói chuyện chậm thì thường họ rất dễ bị sao ạ à, bị độc nằm kèo dưới trong những cái vấn đề như là bán hàng và thuyết phục các anh chị sẽ thấy rằng có hai đội bóng đội A và đội B. đội A đá với một cái tốc độ phản xạ rất nhanh, đá truyền sút bóng. Còn trong khi đó đội B thì sao ạ? À? Chạy chậm hơn, phản ứng chậm hơn thì cái bên nào chậm thì bên đó sẽ bị bị động và nằm kèo dưới còn bên nào mà sao ạ à? phản ứng nhanh tốc độ nhanh thì họ sẽ kiểm soát được cái cái trận đấu đó điều này cũng rất giống trong việc bán hàng thuyết phục đàm phán thương lượng hoặc giao tiếp nha các anh chị và cuối cùng nó sẽ khiến cho chúng ta không hoạt ngôn được thiếu linh hoạt trong vấn đề giao tiếp hoặc là chia sẻ hoặc là đi đàm phán thuyết phục do đó chúng ta cần phải cải thiện mình phải tăng tốc độ lên phải nói với một cái phản xạ linh hoạt để giúp chúng ta thoát ra khỏi những cái tác hại từ cái việc mà chúng ta đang nói quá là chậm như vậy vậy cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta lại nói chậm đến như vậy chúng ta không có khả năng phản xạ tốt khi nói chuyện tất cả mọi thứ nó đều đến từ niềm tin giới hạn từ bên trong của chúng ta thứ nhất chúng ta có một cái niềm tin là im lặng là vàng không có chị trước đây kiên có một cái niềm tin im lặng là vàng và kiên cũng thật sự không hiểu được câu này nhưng khi kiên sau này kiên thấy được một điều rằng im lặng không phải là vàng đâu bởi vì sao anh chị khi mình im lặng mình không nói ra được cái suy nghĩ của mình không nói ra được cái mong muốn của mình mình không thể nào bán hàng giao tiếp đàm phán thuyết phục và mình im im thì mình giống như là ai ạ à? giống như là một con giống như là zombie vậy giống như là một xác sống vậy giống như là một người vô hồn vậy giống như một người mà bị câm mà không biết nói gì thì lúc này im lặng nó không phải là vàng nữa mà im lặng chính là một khuyết điểm là một điểm yếu trong giao tiếp của chúng ta do đó chúng ta đừng đặt cái phương châm sống là im lặng là vàng nữa nó sẽ gây hạn chế cho chúng ta về vấn đề về giao tiếp và thể hiện được cái tài năng trong bản thân của chúng ta thứ hai là gì do cái niềm tin chúng ta sợ nói sai và chúng ta cứ muốn nói đúng và chúng ta muốn là mình nói gì phải chuẩn bởi vì mình sợ nói sai nên thành ra mình ít nói và khi ít nói rồi thì mình sẽ làm sao ạ à? khả năng phản ứng rất là chậm và sau này nói ra thì nó lại rất dễ dàng bị mắc sai thứ ba là chúng ta sợ người khác đánh giá và phán xét mình cứ sợ người ta là khi mình nói câu gì thì sẽ sợ người khác đánh giá và phán xét do đó mình nói chuyện rất là cẩn trọng và từ tốn nhưng vô tình lại khiến cho chúng ta mất đi cái sự linh hoạt trong giao tiếp thứ tư là gì người châu á của chúng ta đặc biệt là người việt nam có một cái niềm tin đó là gì không thích thể hiện bản thân cá nhân của mình mà chỉ muốn sống trong cộng đồng trong cái vỏ bọc cộng đồng còn người phương tây các anh chị ạ à, họ lại khuyến khích các cá nhân các trẻ em là hãy thể hiện bản thân mình ra hãy thể hiện được cái tài năng của mình ra còn người việt và bản thân kia trước đây cũng vậy rất ngại thể hiện mình trước đám đông rất ngại phải nói chuyện do đó nó lại khiến cho mình sống trong một cái vỏ bọc và vì cái vỏ bọc này thì sao anh chị khiến cho mình sống khép kín ít nói kịp lời và cuối cùng một cái niềm tin mà rất nhiều người thường hay cho là đúng đó là gì hành động mới tạo ra kết quả điều này đúng nha các anh chị kim không cổ suý các anh chị là lười biếng đâu nhưng bởi vì chúng ta có một niềm tin rằng hành động mới tạo ra kết quả còn lời nói là lời nói gió bay không có có giá trị gì hết vì cái suy nghĩ và niềm tin này khiến cho chúng ta làm sao kìm lời ít nói và các anh chị sẽ thấy rằng ai mà có khả năng giao tiếp truyền động lực có khả năng giao tiếp tốt thì người này có thu nhập thường là cao hơn những người làm giỏi những người làm giỏi thì sao chỉ là những người gì làm làm chuyên gia làm chuyên môn làm kỹ thuật thôi giải quyết sự vụ sự việc còn người lãnh đạo người giám đốc người lãnh đạo người boss hoặc là người chủ doanh nghiệp đi thì khả năng giao tiếp của người đó rất tốt truyền động lực rồi đàm phán thuyết phục bán hàng rất tốt và họ có thu nhập rất cao họ vẫn làm nhưng họ làm bằng cái miệng có đúng không anh chị và từ những cái niềm tin giới hạn đó nó dẫn đến những cái thói quen khiến cho chúng ta kịp lời chúng ta sợ nói sai chúng ta kịp lời rồi có rất nhiều người có một cái thói quen là lắng nghe và quan sát điều này rất tốt nhưng nó lại khiến cho chúng ta trở nên sống nội tâm ít bộc lộ ra bên ngoài và từ đó khiến chúng ta càng ngày càng ngại nói chuyện hơn thứ ba bởi vì chúng ta có niềm tin rằng sợ người khác đánh giá và phán xét chúng ta do đó chúng ta cứ phải suy nghĩ rất nhiều cẩn trọng rất là nhiều rồi chúng ta mới nói thì ông bà ta có một câu là uống lưới bảy lần trước khi nói để tránh bị nói sai điều này là đúng nhưng vì quá cẩn trọng nên khiến cho chúng ta làm sao mất đi cái sự hoạt ngôn lưu loát và khi mà chúng ta không nói nhiều nó tạo thành thói quen và lúc này cứ lên sai số 5 của chúng ta nó sẽ đóng lại nó sẽ bị dơ và khi mà muốn nói chúng ta sẽ cảm giác như bị nghẹn ngào vậy đó chúng ta chưa khai mở được lên sai số 5 và chúng ta có cảm giác như ai đó đang bóp cổ học của mình là vậy rất là nghẹn ngào rất là không nói chuyện được có phải anh chị rất khó chịu nhưng bên trong mình suy nghĩ rất nhiều tư duy rất nhiều ý tưởng rất nhiều nhưng mình không phát ra được bởi vì mình nói ít quá kìm lời quá nó thành ra một cái thói quen và cũng vì cái suy nghĩ gì hành động mới tạo ra kết quả còn lời nói là vô giá trị thì khiến cho chúng ta có một thói quen là chỉ tập trung làm làm làm làm rất nhiều nhưng lại không giao tiếp không truyền, trao đổi thông tin nên thành ra người khác đồng nghiệp sẽ không hiểu mình đang làm cái gì và từ đó hiệu quả công việc không tốt hoặc là chúng ta cứ tập trung làm mà chúng ta không báo cáo không trình bày không đưa ra ý tưởng với sếp khiến cho sếp đánh giá chúng ta rất là kém mặc dù chúng ta làm giỏi nhưng vì khả năng giao tiếp kém nên không được đánh giá cao hoặc là sao các anh chị chúng ta chỉ tập trung làm một cái sản phẩm thật tốt một cái dịch vụ thật tốt nhưng chúng ta lại không biết cách marketing không biết nói không biết giới thiệu thì tự nhiên khả năng bán hàng chúng ta không có và sản phẩm đó dù tốt tới nào đi chăng nữa dù kết quả lao động của chúng ta có tốt đi chăng nữa chúng ta cũng không thể nào mà truyền đạt thông điệp truyền đạt cái giá trị này cho người khác không thể nào làm marketing tốt được không thể nào bán hàng tốt được do đó các anh chị hãy sao ạ à? hãy thay đổi đi hãy điều chuyển đi hãy bỏ đi cái thói quen này đi